và chúng ta sẽ thương lượng trực tiếp với chủ lô đất của chúng ta thì nằm trong một con hẻm cục chiều ngang của con hẻm có chiều ngang là 5m đường xe ô tô vào thoải mái đất thì có sổ hồng riêng xây dựng tự do lô đất của chúng ta thì có hướng đông và nằm ở một vị trí rất là cao ráo không bị ngập nước từ vị trí lô đất của chúng ta ra đường TX43 khoảng hơn 20m và ra trục đường chính Hà Quy Giáp là khoảng 200m và về sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 9 km và về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 14 km từ góc nhìn trên cao chúng ta thấy vị trí lô đất của chúng ta rất là gần trục đường chính Hà Quy Giáp với diện tích 4,5m và chiều dài là 16m tổng diện tích là 65m thổ cư và được chủ chào bán với giá là 2 tỷ 990 triệu một mức giá rất mềm cho một lô đất rất là đẹp nha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 chợ Thịnh Sơn, chợ Đường, ngân hàng Bách Hóa Xanh rất là đầy, tiện ích rất là đầy đủ Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất của chúng ta đi ra trục đường chính Hà Quy Giáp rất là gần nha quý anh chị nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại góc màn hình để tới xem à, vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc video review lô đất ở vườn Thanh Hưng của em đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý anh chị đã xem hết video à, quý anh chị muốn à, tìm nhà và đất ở quận 12 thì cũng cứ điện thoại cho Phúc Phúc sẽ tìm nhà và đất cho quý anh chị theo yêu cầu